trên cái giải đấu Serie A cho tất cả anh em nữa nha thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho anh em tất cả anh em là cái giải giữa Juventus và Verona diễn ra vào lúc ngày 2 tháng 4 vào lúc 1 giờ 45 nha anh em. Thì anh em cũng thấy trên bảng màn hình của anh em là cái đội hình ra quân của hai đội. Đây là chỉ là đội hình dự kiến thôi nha anh em. Thì Juventus ra quân với cái sơ đồ là 3511, Verona chia ra quân với cái sơ đồ là 3421 thì hàng công cao nhất là Vlahovic và Di Maria thì anh em thấy à, Juventus đang có một cái chuỗi thắng gần đây nhất nha thì à, trên bảng xếp hạng của Juventus á à, trên bảng xếp hạng của La Liga thì Juventus đang đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và có 41 điểm sau 27 vòng đấu cũng đang đứng cái vị trí không tốt nhất trên bảng xếp hạng nha anh em thì đang cách cái vị trí mà được đấu C1 là vị trí top 4 của AC Milan đang cách tới 7 điểm lận thì Juventus cái mùa này là có không có được tốt cho mấy từ mùa rồi đến mùa này là Juventus từ hồi rút Ronaldo liên luôn anh em thì Juventus có một cái chuỗi thất vọng rất là dài bà làm già này đã bị mất cái chuỗi thất vọng rất là dài rồi anh em thì còn bên phía Verona Verona đang đứng vị trí đèn đỏ thứ 18 trên bảng xếp hạng và có 19 điểm sau 27 vòng đấu thì anh em thấy Verona cũng không được tốt cho mấy trong cái mùa giải này trong khi đó vị trí thứ 19 là Sampdoria và Cremonese thì à, ba đội bóng này à, tuy là đã trụ ở Serie A rất là lâu rồi nhưng mà cái mùa giải này ba đội bóng này đang có một cái chuỗi thất vọng rất là tràn trề luôn nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái phần thành tích bên phía Juventus trong 10 trận gần nhất thì Juventus chỉ để thua đúng một trận trước Roma trên sân nhà của Roma thôi còn bao nhiêu là Juventus toàn thắng và hòa trên mọi đấu trường luôn nha anh em thì anh em thấy cái phong độ của thằng Juventus gần đây rất là tốt còn bên phía Sampdoria ở lòng bên phía Verona thì anh em cũng thấy Verona trong 10 trận gần nhất Verona chỉ thắng được đúng hai trận và để thua tới 4 trận và để hòa 4 trận thì cái phong độ của thằng Verona trong cái mùa này rất là thảm hại. Còn thành tích mà chơi trên sân nhà của Juve thì anh em thấy Juve chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất Juve đã thắng 4 trận và để hòa trước thằng năng đội tuyển mạnh của Pháp với cái tỷ số là một đều thì anh em biết thằng Juventus chơi trên sân nhà của mình giống như một con quái vật vậy đó anh em không có đội nào mà cản phá được Juventus hết thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Juventus được nha nhưng mà anh em phải xem là cái tỷ lệ mà thằng Juve này nó chấp bao nhiêu thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu trước đó của hai đội thì anh em thấy trong cái lần gặp mặt trước đó của Juve và Verona trong 4 lần thì à, Juve đã thắng hết 3 lần thắng với cái cách biệt từ một bàn đổ lên và hai bàn thì anh em thấy trong cái trận gần nhất Juve bị thẻ đỏ mà dẫn phấn thằng Verona với cái tỷ số là 1-0 thì mình sẽ tiến vào cái trận đó cho tất cả anh em xem luôn đây cái trận đó thì uh, Juventus chấp với cái mã kèo là một trái Juventus là đội sân khách chấp một trái nhưng mà Juve đã ăn với cái tỷ số 1-0 vào cái phút thứ à, uh, 60 nha anh em thì bị thẻ đỏ vào phút thứ 92 thì hai này gặp nhau giống như mà cái đội yếu thì nó đá một hồi tính nóng lên thì nó có sẽ có một sự cự cãi thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ cũng rất là ok nha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 thì trong cái lịch sử đối đầu á thì um, trong bốn lần đối đầu chưa có lần nào ra tài thì mình không phiên anh em vào cái mã tài xỉu nhưng mà anh em có thể đầu tư vào cái mã là Juventus chấp được nha đội chủ nhà thì à, nếu mà anh em nào đang chơi trang giống như mình á, thì anh em có thể chờ cái mã kèo Juventus tụt xuống còn một quà thì anh em vào cái tỷ lệ anh em thắng và quà nó sẽ cao hơn còn anh em vào 1,25 nếu lỡ thằng Vũ Que nó có thể nó ăn 10 0 hoặc 2 thì cái tỷ lệ anh em thua rất là cao bây giờ mình phiên anh em phiên anh em nên vào cái mã kèo là Juve chấp 1 nếu mà anh em có thể có trang chơi anh em chờ kèo tuột thì anh em vào tỷ lệ anh em húp nó sẽ cao hơn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn thì anh em thấy trên màn hình thì mình chốt kèo cho tất cả anh em nằm là nằm trên là nằm Juve đội chủ nhà chấp 1 thì anh em chờ kèo hạ xuống 1 anh em vào cái mã kèo Juve chấp 1 mạnh tay cho mình nè tài thì tài 2.5 thì anh em có thể vào cái mã tài nhưng mà mình không khuyên anh em vào vội anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút hoặc 10 phút thì anh em vào cái kèo 2,25 hoặc 2 hòa thì cái tỷ lệ anh em hút nó sẽ cao hơn chứ anh em không cần vào vội nếu mà anh em chơi ngoài á, thì anh em vào trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng còn anh em mà chơi trong trang thì anh em cứ từ từ hả vào anh em chờ kèo tuột anh em hả vào nha còn hiệp 1, hiệp 1 thì anh em cứ nằm thằng Juventus chấp 0.5 cho mình Hiệp 1 anh em vào mạnh tay thằng Juventus chấp 0.5 cho mình luôn Trận này mình dự đoán thằng Juventus sẽ ăn từ 2-0 đến 3-0 trong cái trận đấu này Hiệp 1 Juventus sẽ ăn được 1-0 và hiệp 2 Juventus sẽ ăn thêm một bàn hoặc hai bàn nữa Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Juventus chấp 1 và hiệp 1 anh em nằm mạnh tay thằng Juventus chấp 0.5 đợi tỷ lệ anh em húp rất cao nha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 thì mình có rất là nhiều kênh nhận định cho tất cả anh em mỗi kênh mình nhận định một chuyên ngành một cái giải cho tất cả anh em để anh em có thể à, xem nó hiệu quả hơn thì anh em muốn á, chơi được nhiều kèo hơn mà hiệu quả hơn để đầu tư chính xác nhất á, thì anh em cứ vào nhóm của mình thì anh em muốn vào nhóm của mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc cái tele của mình để dưới phần bình luận anh em cứ nhắn vào phần bình luận anh em thấy cái thông tin liên hệ của mình thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua đó mình sẽ chăm sóc tất cả anh em hướng dẫn tất cả anh em